chào anh em lại sắp đến cái Tết 2020 thì hôm nay cơ sở cờ bài bịp của mình làm cái video về cái đồ chơi sau đĩa bịp mới nhất này để cho anh em sử dụng đồ chơi mới này anh em đi chơi Tết anh em nhé anh em là trong Tết đã thua tha thì xem kỹ cái video này để anh em vào vào và anh em là chưa sử dụng thì cập nhật cái đồ mới này để anh em Tết đi chơi kiếm một ít vốn cho mình ra Tết làm ăn em ơi như anh em đã phản ánh là khi đi chơi bây giờ anh em không luồn bất cứ đồ cái gì cả như ngày xưa là anh em một luồn được vị hoặc là bát đĩa vào có thể anh em luồn được vào nhưng anh em chơi anh em không mang được tiền về bởi vì nó lổ bát đĩa ra nó có tang thì anh em không mang được tiền về anh em nhé còn hôm nay mình làm cái clip này giới thiệu cái đồ mới này tôi khẳng định với anh em đồ này là chuẩn xác nhất tinh vi nhất không tang tích gì so với thời thợ cáo già đến đâu cũng không phát hiện là mình bịp cái đồ gì anh em nhé với cái thời công nghệ 4.0 này đồ bịp của nó rất là tinh vi anh em đừng bao giờ nghĩ đi chơi cờ bạc bịp nó là xanh chín mình không bịp người ta nhưng chưa chắc người ta đã không bịp mình anh em nhé cờ gian bạc lợi cứ anh em là nắm bắt được công nghệ thì là anh em thắng cuộc anh em ạ à. anh em là xem video này thấy mờ thế bấm vào là HD cho rõ nét hơn anh em là xem video này mà không sử dụng thấy hay thì giới thiệu giúp bạn bè cho mình anh em nhé anh em nào xem video nhớ bấm đăng ký kênh và like sub kênh để theo dõi đồ chơi mới nhất khi là cơ sở mình nhập vào mình sẽ đăng lên kênh của mình và anh em sẽ nắm bắt được những đồ chơi công nghệ mới nhất hiện nay để anh em đi bịp em nhé mình không nói dài dài dòng nữa bây giờ mình sẽ nói về chi tiết này như trên màn hình anh xem anh em xem đây hôm nay mình muốn giới thiệu cho anh em đó là cái đồ chơi sóc đĩa bịp đẳng cấp nhất và tinh vi nhất bây giờ anh em nhé máy cảm biến quân vị và lức từ la lô anh em ơi khi đi chơi anh em không phải luồn bất cứ quân vị bát đĩa gì như ngày xưa nữa mà anh em chỉ cần cầm cho mình hai cái này anh em xoa cái nước vị la từ la lô này lên quân vị đấy là nó sẽ báo về cái máy đen trắng này anh em đúc cho người nó sẽ báo về cái máy đen trắng này để nó anh em biết là chẵn hay lẻ uh, ờ, sấp đôi hay là lẻ anh em nhá cự ly của cái từ cái máy này đến quân vị này là khoảng 2 mét quay đầu anh em ạ mình không nói bây giờ mình sẽ đi vào test hàng thực tế để cho anh em xem biết và độ chuẩn xác của nó anh em ạ đây là cái máy kia anh em mua về này anh em mở lắp ra anh em nhé anh em cứ xem kỹ video này để khi mua hàng về là anh em cứ thế sử dụng thôi anh em không phải gọi nhờ cho anh em mất việc ra anh em yên tâm là cái hàng này nhà mình đều có bảo hành hết khi mua về lỗi gì không chưa đời anh em đổi mới trong vòng 3 tháng anh em nhé anh em cứ xem kỹ video này để anh em biết về cái đồ bịp mới này đây anh em mặc cái máy đen trắng ra anh em lắp một quả pin mới cho mình này khi đi chơi anh em mua một quả pin mới này anh em chơi được 8 đến 10 tiếng anh em chơi được qua đêm thoải mái luôn hết pin thì anh em ra ngoài anh em thay anh em vào đánh tiếp anh em nhé lắp vào đây có công tắc này anh em này anh em bật lên cho mình gạt sang bên phải là bật gạt sang bên trái là tắt đây mình gạt sẵn sang bên phải rồi Đó, cho anh em lắp pin vào anh em đúc cái máy này trong người ở đây mình lắp pin vào mình để ở ngoài này mình để chế độ rung to nhất để cho anh em nghe và cảm nhận của mình còn khi đi chơi mình để cho người là rung rất là nhỏ anh em nhé chỉ có mình mình cảm nhận được thôi bây giờ mình lắp pin vào mình để lên cái bát đĩa này để anh em nghe và anh em cảm nhận với quân vị này thì là hoàn toàn xanh chín anh em ạ quân vị người ta hết khi đi chơi này mình đây lấy mở cái nắp này ra này anh em xoa lên tay này xoa như nào do anh em hết tùy anh em đây mình xoa lên hai ngón tay này mình để mình xoa vào đây Đấy. cách xoa như nào thì là đây một là anh em xoa bốn trắng hai là anh em xoa bốn đen anh em không được xoa hai trắng hai đen hoặc là không được xoa ba trắng một đen bởi vì sao khi anh em xoa một mặt này thì nó úp hay nó ngửa quân vị nó sẽ báo về cho anh em còn anh em xoa cái lẫn lộn này nó sẽ không báo được anh em nhé đấy mình để khoảng 5 giây khi bôi được khoảng 5 giây là là nó sẽ thấm vào quân vị và nó sẽ nhận nhận cái máy này sẽ nhận mặt quân vị và sẽ báo về cho anh em để đảm bảo cái đồ này nó là xanh chín không tang thì bây giờ mình sẽ thử cho anh em biết để anh em tin tưởng còn đây là đồ xanh chín hết rồi bát đũa của người ta hết rồi bát đũa của sòng sới hết rồi đầu tiên mình dùng, dùng cục nam châm anh em nhé mình để đây đây nam châm không hút này anh em này như ngày xưa là anh em đi chơi là đồ có tang đi vào sòng sới là họ thử nam châm hút là họ sẽ không họ sẽ cho lỏ luôn không chơi được nhá ví dụ như đây là cái quân ngày xưa này anh em này ngày xưa người ta dùng cục nam châm này đây hút này đấy dính chắc này nhưng quân bây giờ cái nước từ lan lô này nó xử lý xử lý rồi anh em nhá, không bị hút nam châm đấy bát đĩa xanh chín hết này anh em này bát đĩa xanh chín sòng sòng hơi sới hết này nam châm không hút này đấy mình thử về nam châm tiếp theo mình sẽ thử về xoan trực tiếp cho anh em này đây bát kia thì không tàng hết không có gì anh em nhá. chuẩn 100 trăm là bát đĩa xanh chín ngày sau ngày sới phải chợ hết này đấy anh em nào làm cơ sở qua trực tiếp cơ sở để xem hàng test hàng mang bát đĩa đến thử hàng đúng như trên video thì anh em lấy và anh em là xa không đến được thì mình gửi hàng về cho anh em để cho anh em tin tưởng là cái đồ xanh chín bây giờ mình sẽ sắp thử luôn này để cho anh em biết là cái đồ hiệu quả là như thế nào anh em nhé anh em nên mua những cơ sở làm ăn uy tín rõ ràng lâu năm số điện thoại đồng hàng để anh em tránh phải hàng giả anh em cái hàng này rất ít cơ sở lấy được nên là họ làm cắt ghép video và họ sẽ bán đồ bớn cho anh em còn anh em mua những cơ sở uy tín thì không sợ đồ bớt anh em nhé làm ăn thật không đáng gì vài đồng bạc cả số điện thoại đàng hoàng không ai dám lừa anh em cái nguyên lý của nó mình nói này nó sẽ dùng dung trực tiếp vào điện thoại anh em ạ nguyên lý của nó là lẻ dung một sấp đôi dung hai và tứ tử không dung đây để luôn cho anh em này tứ tử này anh em này cũng bắt đi này khi sóc cao một vị đặt xuống này tứ tử không bao giờ dung anh em ạ à. không bao giờ dung lẻ sẽ dung một anh em nhé cất bất cứ ba trắng hay ba đen em nâng lên đánh đèn đặt xuống này lẻ dung một rất là rõ ràng anh em ạ à. sấp đôi dung hai sắp à, nhắc lên đặt xuống dùng hai rất là rõ ràng khi quân vị nó động cao hơn máy đặt xuống nó sẽ báo cho anh em anh em nhé đây sóc thử vài tiếng này máy báo dung một tôi khẳng định với anh em trong bát trong đĩa lẻ này anh em có bao nhiêu anh em đánh tất mặt lẻ cho mình ở à, mà bát này ba đen này chuẩn xác 100 trăm này máy vẫn báo dung một vẫn nguyên vị anh em nha vẫn mặt lẻ không biết ba trắng hay ba đen mở bát này đánh anh em đánh mặt sạch mặt lẻ này ba trắng này ba đen nhảy sang ba trắng này anh em này máy báo rung hai tôi nghe rất là rõ ràng nhưng không biết anh em ở trên video nghe có rõ không nó đã nhảy cầu từ lẻ sang sấp đôi anh em có bao nhiêu đánh tất mặt chắn anh em này đánh cả hà nội chắn này mà bát này chuẩn 100 phần trăm anh em nhé kỷ niệm anh em vài tiếng bạc nữa máy vẫn dung hai tôi khẳng định anh em nó vẫn giữ nguyên vị này anh em có bao nhiêu đánh tất mặt chắn này mà bát này sấp đôi này chuẩn xác anh em cứ qua trực tiếp cơ sở để anh em thử hàng nhé đúng như trên video đấy anh em lấy không đúng thì anh em không lấy vẫn giữ nguyên vị anh em vẫn sấp đôi chuẩn xác 100 trăm vẫn dùng hai đó lại dùng một nó chuyển sang cầu lẻ anh em còn bao nhiêu đánh tất mặt lẻ này lại ba đen này kỷ niệm cho anh em một tiếng bạc nữa anh em ạ chuẩn xác nó lên đến 100 trăm anh em nhé máy tiếng này là không dung tôi khẳng định em thứ tử không biết thứ trắng thứ đen này thứ đen này đấy đây là cái đồ tinh vi nhất của đồ chơi sóc đĩa bịp công nghệ 4.0 này anh em nào có nhu cầu cần cái đồ chơi sóc đĩa bịp mới này alo trực tiếp cho mình qua số điện thoại ở dưới màn hình ấy hai số 09870342 và 09288342 anh em nào ở gần thì qua mang bắt đĩa quân vị qua trực tiếp cơ sở thử hàng đúng như trên video thì anh em lấy anh em nào ở xa thì cơ sở mình gửi về cho anh em kiểm tra hàng đào hoàn thì anh em lấy anh em nhé để tránh phải hàng giả anh em cứ lên mua những cơ sở uy tín làm ăn rõ ràng để anh em tránh phải hàng giả cảm ơn anh em đã xem clip này của mình ngoài cái đồ sóc đĩa bịp này ra mình có rất nhiều đồ chơi về bài bịp sóc đĩa bịp cờ bạc bịp anh em có nhu cầu cứ alo tham khảo cho mình qua hai số điện thoại ở dưới màn hình mình sẽ tư vấn cho anh em cảm ơn anh em đã xem clip này của mình xin chào tạm biệt anh em